Xin chào bạn, ờ, hôm nay thì Hùng ờ, xin được phép làm hoàng tử bóng đêm để khám phá Sài Gòn cà phê sữa đá nha các bạn Và người bạn của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay chính là mẫu Vespa GTS 300 Note Đây là một phiên bản đặc biệt kỷ niệm và nó đặc biệt ở những điểm nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy ờ, điểm qua một chút nhé Đầu tiên chính là một màu sơn đen Màu sơn đen này Vespa đã đặt tên cho là từ Note Trong tiếng Ý có nghĩa là bóng đêm và vâng, nhìn giống bóng đêm không ạ? Uh, nước sơn màu đen này à, ờ, gương chiếu hậu cũng được sơn đen bóng này ốp viền đèn cũng màu đen này rồi à, vâng đây chi tiết à, này cũng được sơn màu đen và ngay cả chiếc còi phía trong cũng được sơn đen vâng đèn tất ạ đó các bạn có thể thấy à, mâm xe cũng được sơn đèn được không ạ có lẽ nếu mà nhìn trên xe như này thì ờ, còn mỗi mấy chi tiết như là tay phanh, chóa đèn rồi mấy ốp đèn này là còn màu trắng mà thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục ờ, sang bên thần thân xe xem đen ở những điểm nào nữa nhé các bạn. và vâng, Hoàng tử bóng đêm của chúng ta đây ạ. Ngay cả chiếc để chân cũng sơn màu đen được không ạ? Màu đen là sự huyền bí và Vespa luôn là vậy Họ luôn tìm ra những cái điểm rất là đặc biệt Mặc dù những thay đổi không quá nhiều đâu Nhưng mà nó cũng tạo thêm những cái điểm khác biệt Và nó mang lại thêm cái giá trị văn hóa Và một cái phong cách rất là riêng Ngày chiếc Yên này cũng vậy ạ Những vân dập nổi Nhắc tới Vespa Nhắc tới Vespa là nhắc tới văn hóa Nhắc tới Vespa là nhắc tới nghệ thuật Nó không đơn thuần chỉ là chiếc xe Mà Vespa luôn biết cách làm đẹp tạo thêm cái cá tính riêng cho cái sản phẩm của mình và ngay cả chiếc tay nắm đây cũng được sơn màu đen thưa các bạn đen hết và có lẽ là nếu như Hùng sẽ sơn đen khuôn mặt của mình sơn màu da của mình màu đen thì chắc chắn rồi nó sẽ rất hài hòa và phải nói là cực kỳ hợp với chiếc xe này và ngay bây giờ thì ờ, không để các bạn chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng đi cà phê sữa đá với Hùng nhé à, đầu tiên để xem hôm nay mình có gì nhỉ rồi ok mình sẽ phải lấy mũ bảo hiểm ra trước khóa điện bấm vào đây Đấy. Mở cốp điện nha các bạn Mở lên Một chiếc cốp ờ, chỉ vừa đủ để ờ, một chiếc mũ bảo hiểm Và một chiếc ví Qua vở vừa cấp visa với cả ờ, thẻ visa để hôm nay vào Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá Rất công khai và minh bạch Và thưa các bạn Cuốn sách đổi đời Vâng, tối qua vừa đọc cuốn sách này Hôm nay đổi đời luôn Nhận được ngay Vespa GTS 300 nha các bạn Chúng ta Hãy cùng tìm hiểu xem mẫu xe này đi trong phố như thế nào Nhưng trước khi đi trong phố thì à, mình phải xác định cái mục đích thiết kế của mẫu xe này GTS Ai cũng biết rằng đấy là Gran Turismo, một mẫu xe thể thao đường trường Nó sẽ thích hợp đường trường hơn bởi vì khối cái động cơ lớn này à, và cách thiết kế của xe nó sẽ phù hợp đi trên những cái đường dài hơn rất nhiều Nhưng hôm nay chắc là chúng ta sẽ đi phố xem nào Sài Gòn Cà phê Sữa Đá các bạn ạ mà nếu như các bạn à, biết ờ, quán nào cà phê hay hay ở Sài Gòn mà nó phù hợp theo kiểu bóng đêm một chút thì hãy chia sẻ cho Hùng nha các bạn lâu lâu cũng đi xe máy lâu lâu review xe máy xem như thế nào cảm xúc nó có giống ô tô không rồi anh em ơi Sài Gòn cà phê sữa đá với Vespa GTF 300 Note nha các bạn rồi phải nói là đi một mẫu xe bóng đêm và vâng, phong cách bóng đêm trông hình nó cũng bóng dâm hẳn anh à, nhầm bóng đêm <laughs> bóng dầm hơi nguy hiểm à, thực ra thì ờ, với một cái mẫu xe như thế này thì việc đi chậm của nó không phải là một lợi thế bởi vì động cơ tới 278,3 cc và khá lớn và cái việc làm mát thì đương nhiên rồi chắc chắn phải làm mát bằng dung dịch và nó tản nhiệt qua hai cái khe này thì khi mà chúng ta đi chậm quá thì thực sự mà nói cái hiệu quả tản nhiệt nó không tốt chính vì vậy là cảm thấy là khá là nóng với ờ, cái đôi chân của mình và nếu như mà mặc quần sóc thì rất có thể tôi sẽ bị trụi lông sau một thời gian nhưng ở Hà Nội vâng Hà Nội đang vào đông thì lại được sưởi ấm các bạn ạ và thực sự là đi mẫu xe này nếu như nếu như bạn chở hai người bạn chở bạn gái bạn chở người thân thì hãy cẩn thận bởi vì nếu như đó đó đó, đó. Đó, ờ, nếu như bạn chỉ cần ga thấp như thế này thôi thì có thể bạn quay lại sẽ không thấy người thân ở đâu <laughs> Hãy cẩn thận nhé các bạn à, Thực ra với cái mẫu xe ờ, Vespa thời gian gần đây thì họ đã cải tiến kỹ thuật khá nhiều Ví dụ như cái việc chúng ta sẽ không được thưởng thức những cái động cơ nó Khi để động cơ nó làm cái phành đấy rồi Rồi uh, đi nó nghe bè bè bè bè nữa thì không Mà bây giờ nó rất êm ra động cơ thế hệ mới của Piaggio phải nói là tương đối tốt tất nhiên với một mẫu xe như thế này thì cái dung tích động cơ nó khá lớn nó, có, nó tới 278,3 um, và ngựa thì nó khoảng 21 ờ, và 21 con ngựa 21 ờ, con ngựa kéo chiếc xe này 160 kg thì cũng thoải mái nói chung có cảm giác giống PKL vâng phân khối lớn à, đi chậm thì êm phết ra cái hệ thống treo của các cái dòng xe Vespa như là Medley mà mình đã đi các hành trình rất nhiều và từ 24 giờ từ ờ, chạy liên tục 24 giờ cho đến uh, thử thách nhiên liệu rồi phá ở trên đường xấu đường uh, cực xấu thì phải nói là cái hệ thống treo cũng như cái hệ thống phanh của nó khá tốt bây giờ thì tất cả các mẫu xe của Piaggio đều đã được trang bị hệ thống phanh ABS cho nên nếu như ga như này thì nó rất là êm yên tâm yên tâm và cái độ cân bằng của nó khá tốt Thưa các bạn, à, với một mẫu xe à, có kích thước và trọng lượng cũng tương đối nặng như ờ, GTS 300 thì với Hùng thì cũng thấy bình thường được điều khiển đi tốc độ chậm thì nó không phải là quá khó với mẫu xe to thì nên là người có kích thước ờ, to to một chút vâng, body thì yên tâm rồi body này hơi chuẩn bụng hẳn một múi luôn ngày xưa là 6 múi bây giờ tối ưu còn một múi và các bạn có thấy không à, trông hợp với xe phết đấy có khi còn hợp hơn với ô tô và thực ra đi trong phố đi tốc độ chậm như thế này phải nói là hệ thống sưởi cho tôi hoạt động cực kỳ hiệu quả vâng đấy là hệ thống làm mát ạ hệ thống làm mát của xe gió thổi vù vù quạt kêu do do và hơi nóng hơi nóng như lò sưởi có lẽ Vespa đã đặt tên cho mẫu xe này quả không sai Grand Turismo mẫu xe thể thao đường trường và bây giờ tôi sẽ thoát khỏi cái cảnh tắc chật chội còi bem bem bem chán lắm rồi thôi đổi thoát khỏi quận 1 bây giờ mình sẽ ra cái đường nào rộng hơn một chút đi rồi vâng ra đường thông hệ thoáng này thì mới ờ, là sở trường của GTS 300 Lotte ga này nhìn các bạn có thể thấy này lợi thế của mẫu xe có công suất lớn là à, đây rất nhanh quá mượt luôn thưa các bạn ờ, sự mình ờ, rất thích cái khả năng ờ, tăng tốc của GTS 300 từ 0 đến khoảng 670 Và thưa các bạn bây giờ Hoàng tử bóng dâm Hùng và Hoàng tử bóng đêm GTS 300 Note đang đi trên con đường thoáng hơn <laughs> Chưa phải thực sự là đường trường nhưng mà có thể chạy ở 40-50 trên một quãng đường dài Và ở cái tốc độ như thế này thì Hoàng tử bóng đêm mới thực sự là Hoàng tử bóng đêm vâng, Nó êm, bóng đêm và rất êm gọi là hoàng tử bóng đêm và hoàng tử rất êm à, đi phải nói rất êm luôn treo tốt ga mượt tôi nghĩ là Piaggio bây giờ làm xe hay đến như vậy và thưa các bạn đối với GTS 300 Lotte như thế này thì à, sau thời gian dài sử dụng 1, 2, 3, 4, 5 năm thì cái chi phí bảo dưỡng rồi chi phí về xăng cộ như thế nào chi tiết thì các bạn có thể vui lòng chia sẻ với Hùng bên dưới clip nhé hãy vui lòng chia sẻ thật nhiều thật nhiều thật nhiều để những anh em khác có thêm thông tin tham khảo và vâng. chậm núp bóng vượt lên đối với những cái mẫu xe công suất lớn như thế này thì các cái cú vượt thì quá đơn giản luôn và như Hùng đã nói thì chúng ta vượt vừa vừa thôi ga vừa vừa thôi bởi vì rất có thể nếu mà tăng ga nhanh quá thì đi một đoạn mà không thấy người bạn ngồi phía sau ở đâu đâu <laughs> nằm ở đường ở đâu đấy đấy thực sự là như vậy nên hãy cẩn thận hãy cẩn thận vượt vâng, vâng. tôi thốc như này đó là lên một à, không trễ tí nào quá trễ đâu các bạn với những cái dòng xe như của Vespa thì luôn đề cao những cái cá tính của nhân vật những cái phong cách rất là riêng thì à, để sở hữu nó có lẽ chúng ta cũng phải dành những cái tình yêu đặc biệt và đương nhiên rồi với những tình yêu đặc biệt thì những cái vấn đề những hơi nóng một chút hơi ấm một chút hoặc là việc bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc liên tục thường xuyên thì cái đấy cũng điều là rất cần thiết ờ, của bền tại người thì các bạn chắc chắn là vậy rồi rồi bây giờ thì à, đã về tới trung tâm Sài Gòn và thực sự hôm nay Hùng quá dại dột luôn quá mải mê với hoàng tử bóng đêm cho nên là ờ, quên mang mất cái bộ gá để ờ, gá cái điện thoại vừa sạc vừa tìm đường cho nên làm vòng đi tìm cà phê sữa đá Sài Gòn từ quận 1 sang quận 7 qua Nguyễn Văn Linh bụi mù đi rồi mới về được đến trung tâm thì bây giờ ờ, có lẽ là những cái khoảnh khắc với GTS 300 cũng đã có được những cái trải nghiệm ban đầu đối với Hùng những cái cảm nhận ờ, thực sự mà nói có lẽ cái mẫu xe này nó phải à, nó sẽ phát huy hết những cái công suất của nó trên đường trường thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất nhiều còn bây giờ thì thôi vào đây vào cà phê Siao góc cà phê góc cà phê quen thuộc và vâng, làm đi cà phê trước khi bay về Hà Nội thôi còn xe cứ để lại đây nhá để lại đây và vâng, chìa khóa để đây vào uống cà phê thôi và Thay cho lời kết của chương trình thì ờ, Hùng xin chúc các bạn có những cái thời gian vui vẻ bên gia đình và chắc chắn rồi luôn an toàn trên những cái hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đừng quên like, share and comment nha các bạn.